Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đang đến với channel LCS 12 Gaming. À, hôm nay chúng ta tiếp tục với tựa game Wildcats Gun Machine. À, như uh, tập trước thì uh, mãi cuối cùng chúng ta cũng đã vượt qua được um, X2 và bây giờ chúng ta tiếp tục với X3 nhé. trước thì có mua được một con súng lục lửa rồi ngon ngay bây giờ chúng ta không cần phải dùng súng lửa mà tốn đạn nữa rồi à, súng lục lửa đàm khá trâu gì đây so laser beam chịu ôi số sút là có thể bắn được cái cái cái cái, cái, cái laser là sao không hiểu luôn ok chúng ta chiến thôi. ba hôm uh, anh giờ trời đầu tiên Rồi Trông có vẻ Halloween nhỉ kiểu gì Chơi khổ vãi ăn nổi bắn được cái này đúng không? Ơ không cái, cái, cái, cái, cái chiêu laser kia để làm cái đéo gì nhỉ? xí càng càng tít ạ xa quá từ anh em mình, mình, phải quay về mẹ nhà thay súng đâu thay súng điện là gì nó hảo thật chứ cái nhạc cửa nào nhỉ súng bắn sát con chích đấy đúng không Sổ súng lửa này đam to hơn đấy Tao đến súng điện gì Chó con Màu phát Rơi phát Hai tư Mục tiêu của chui ra vậy lối rồi à giờ mình đến cái map con mắt này đi xa phết nhỉ để đổi súng ra thế nào sắp đầy đủ máu rồi đây mới đúng đường ra đằng sau rồi vẫn mất giáp à kìa nổ to cái tay bắn linh cá linh tinh cuối cùng full giáp đi farm giáp xong cuối cùng đéo có giáp chơi luôn điện ở đâu một dí điện đi, bắn cho xa ok là à một cơ thể hoàn chỉnh dễ đeo dễ đeo dễ bỏ vậy Đéo nhìn thấy gì luôn á Đéo nhìn thấy đâu để mà né luôn ạ à. Đéo nhìn thấy đâu mà đánh lần đầu tiên đánh con tướng mà không nhìn thấy cái mặt tướng ấy trưởng kia quá mẹ đứng ở gần chiếu chết thôi ôi chiều hóa xanh vỡ một bên cổng rồi Thổi về cho nhanh luôn Mất mẹo mạp Ờ, đéo về nhanh được đấy Về checkpoint lần là, là lại có 5 mạng lại mạng Ờ ha à đây là cái ờ, trưởng của cái, ờ, cái ulti của mình chọn cái nào quay quay này xe này để con thú có viên đạn ở đằng sau lưng luôn ạ à. nổi súng nó phát à Sao như quần què. ấy à nó bị trưởng luôn à Cái gì vậy? Ôi, đứng gần. Chết mẹ mày. Lưu đạn hết lưu đạn điện à? Đứng gần quá. Bị đau. gì á Mạng cuối rồi à? Ôi tình hình là về xếp luôn nhở Ải này là một ải khá lớn Chứ là một ải quan trọng á Hai, ba ải, hai ải nữa ba ải nữa Chúng ta mới đến cửa lê. Ok tình hình là về thúc tập này ở đây là anh em thấy tựa game này hay nhớ để lại cho mình một like và một à, subscribe để nút chuông để nhận được thông báo mới ra video còn bây giờ thì bye bye mình về quân máu đây à, về lưu game đây đi xa phết chưa về được cơ bye bye chúc anh em một ngày tốt lành